đang Đăng ờ, xin chào bạn Sau này đang Đăng ờ, xin giới thiệu các bạn cần ờ, Ginmode này, cần lu cái này hai ngọn các bạn nhé độ cứng ML và độ cứng M đấy Đây vậy Đang, uh, review uh, phần uh, bên trong cần và bên vỏ rồi. cần ờ, máy ngang các bạn nhé ờ, sẽ tháo từng ờ, đốt một khúc một ra cho bạn cái này hai khúc mà đây phần uh, chuôi đây bạn chuôi cần này tem cảnh báo ừ. rồi à, que bát thường các bạn nhé Đấy. có mã QR các bạn đây các bạn đây, quy à, đánh dấu mã đây là ngọn độ cứng à, M này ổ cứng ML này Hải đang à, sẽ đo đường kính cho các bạn này đường kính à, ngọn đây hai ly các bạn đều hai ly các bạn nhé được kính ngọn đều hai ly cân trọng lượng trọng lượng ờ, cần đây hai ngọn này tương đương nó bằng nhau độ cứng nó khác nhau các bạn trọng lượng thì nó cũng tương đương nhau thôi ờ, sẽ cân ờ, một ngọn thôi 46 gram khá là nhẹ các bạn đoạn à, lu đỡ mỏi đây các bạn mẫu à, mới Hải Đăng à, vừa nhập về tiện review các bạn xem vừa rồi Hải Đăng fishing đã giới thiệu các bạn cần út mốt lu uh, lu dê có hai ờ, đồ uh, cứng ml và m hải đăng sinh ờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn những sản phẩm tiếp theo của đăng sinh.